tiên này chúng ta mang tính bài tập mang tính thực tế. Đó là trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng một hiệu điện thế định mức là 220V và à, được kết nối với công tắc cũng như cầu trì rồi được à, đấu với mạch điện đấu với nguồn có hiệu điện thế cũng là 220V. Và câu hỏi đầu tiên là đèn và quạt sẽ được mắc như thế nào để chúng hoạt động bình thường? Câu hỏi thứ hai là yêu cầu vẽ sơ đồ mạch điện giả sử như là sơ đồ mạch điện trong sơ đồ đó thì người ta ký hiệu quạt trần là ký hiệu vòng tròn có cái ký hiệu là M như trên hình vẽ này. Trước tiên phân tích đề bài thì chúng ta thấy rằng uh, hiệu điện thế định mức là 220V ở đây thì cho biết rằng là quạt trần và bóng điện sẽ hoạt động bình thường, tức là sáng bình thường và quay bình thường nếu như hiệu điện thế đặt vào nó là 220V. Do đó gợi ý đầu tiên đó là trả lời câu hỏi số A. Thì như vậy hai thiết bị này sẽ phải là mắc một cách là mắc song song với nhau. Đây. Đèn và quạt phải mắc song song. Và khi ta biết đèn và quạt mắc song song rồi thì để mà đấu với những thiết bị tiếp theo để trả lời câu hỏi B đó là vẽ sơ đồ mạch điện thì chúng ta biết cầu trì để bảo vệ thiết bị học từ lớp 7 ta biết được là nó đấu nối tiếp với lại cái dụng cụ hay là cái thiết bị mà chúng ta uh, cần bảo vệ.